Hiện tại đây thì ờ, chúng ta đang ở Đền Hùng Vâng, ờ, đây là ờ, cổng tam quan Và hiện tại thì cổng này thì trên nó có bốn chữ đại tự rất lớn Đó là Cao Sơn, Cảnh Hành Đấy là theo dịch Còn nghĩa của nó nghĩa là lên núi cao, nhìn xa rộng Hoặc là có cái, cái, dịch theo nghĩa khác là Cao Sơn, Cảnh Hạnh, là đức lớn như núi cao Còn bây giờ thì mời nhà mình tiếp tục di chuyển Chúng ta sẽ lên trên Đền Hạ nhé rồi à, mọi người cùng với Phước Sửu và anh à, hướng dẫn viên à, Quân sẽ cùng với mọi người đi à, ghé thăm bao nhiêu bậc để lên tới à. Vâng. đền Hùng vậy anh? Mình sẽ leo khoảng 225 bậc. 225 tiếp để chúng ta lên đền hạ thôi. À, đền, à, à, đền mới leo đền hạ thôi. À, có đền hạ, đền vâng, thượng, đền, đền trung, đền thượng. À, đền hạ, đền trung, đền thượng và à. mới đến đền Hùng phải không anh? Ờ à, không, đây là núi này là núi Nghĩa Lĩnh. Nghĩa Lĩnh. Hay là hay gọi là núi Hùng. Dạ. Hiện tại chúng ta đang đây là thuộc về đền Hùng. Dạ. Khu vực này thuộc về đền Hùng. Và chúng ta sẽ leo những cái bậc đá đó để chúng ta lên trên cái cái khu điểm cao nhất của ngọn núi này là cao độ cao 175 m so với nước biển. Ờ, về lịch sử đó anh thì à, cái đền hùng này à, được thành lập khi nào và ờ, đền hùng thì là, thì là đây là được nơi thờ các vua hùng và vâng. các vua hùng nghĩa là lấy chung 18 đời vua hùng mình có 18 đời vua hùng tất cả chứ không phải là có riêng một vua một một vua hùng mà có 18 vua hùng được thờ tại đây và ngôi ờ, đền này được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 nơi đây là đền thờ thôi có chôn vâng. cất hay là làm gì ờ, chôn à, cất thì có... theo như theo khảo cổ học thì hiện tại thì ở đây thì có một cái lăng mộ thì tương truyền đó là vua hùng đời thứ sáu à, theo như khảo đời cổ thứ sáu hay vâng, 16 đời, đời thứ sáu à vậy hả nghĩa là theo khảo cổ theo những nhà khảo cổ người ta khảo sát người ta tìm hiểu qua những cái loại gốm người còn lại ở trong cái khu mộ đó thì là của vua hùng đời thứ sáu à, à cho em hỏi à, mỗi lần cái dịp mà tổ, tổ chức lễ hội là ngày mùng 10 tháng 3 đó thì à, tổ chức ở đây thì à, người dân có được à, leo bộ lên à, đền hùng hay không ờ, vào cái dịp lễ thì thường là người sẽ có à, bắt đầu từ ngày mùng 5 người ta mùng sẽ 5. tổ chức bắt đầu lễ hội đến ngày mùng 10 tháng 3 và du khách sẽ tất cả sẽ phải leo bộ như thế này à. và thường thường hàng năm thì chúng ta sẽ tổ chức lễ hội vào vào ngày 10 tháng 3 thì 15 năm chúng ta tổ chức quốc lễ một lần Ngày 5 năm sẽ là một cái lễ to à, Còn bình thường là mỗi năm là chúng ta sẽ tổ chức một cái cái, cái dỗ, dỗ bình thường, dỗ bé thôi Nhưng mà ở đây thì cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 thì rất là đông ừ. Rất là đông du khách về để à, làm lễ dỗ tổ à, cho em hỏi tí xíu là mỗi lần tổ chức lễ hội như vậy thì nó có phát ấn hay là nó có phát cái, ờ, cái ờ, không ở, ở đây mình không không không có phát ấn ở đền hùng mình không làm lễ phát ấn à, phát vậy. ấn thì phải là mình khu về khu đền trần cơ à, đền, đền trần mới có phát ấn đền vâng. trần mới phát ấn còn khi mà tổ chức những cái lễ hội đây thì nó diễn ra những cái tiết mục gì hoặc là ờ, ở đây thì ờ, sẽ có những cái trò chơi dân gian sẽ có ở phía dưới à. có cả khu múa rối cho chúng ta ra tham quan và đa số là du đây mà ngồi người về đây là làm lễ thật ra thì những cái uh, những cái trò chơi trò chơi dân gian hay những cái trò chơi mà được tổ chức thì đa số ở phía dưới sân trung tâm thôi yeah. Dạ. à. Vâng. đây là những cái bậc à, bậc đá vâng đá tam cốc đó hình đá để chúng ta di chuyển thay mới rồi là nó bằng à. Ờ. sẽ bằng đá như vậy bằng đá như này trước là dễ, không? hình đá như này này đúng rồi đúng bằng vâng, đá và và cái, cái, cái loại đá kiểu đất mình đắp vào thôi bây giờ thì sau rất nhiều lần tôn tạo thì chúng ta làm này, những cái bậc đá như thế này và những cái chiếu nghỉ lớn dài để cho du khách đi có thể nghỉ chân đúng rồi Đấy, đây là chúng ta sẽ leo 225 bậc đá đầu tiên nhé chúng ta sẽ leo lên đền hạ à, đền hạ thì là tương truyền ngày xưa là mẹ âu cơ là sinh đã bọc trăm trứng ở trên đó và nở ra trăm người con và à. phía sau có cái giếng thì tương truyền cái giếng đó là nơi mẹ âu cơ đã ấp cái bọc trứng của mình tại đó dạ yeah. là nơi đây là tương truyền là nơi mẹ âu cơ sinh ra trăm trứng phải không trăm trứng vâng ạ và sao và nở ra 100 chàng trai 100 chàng trai yeah. Dạ. nguồn gốc ờ, đồng bào mình đấy mệt nghỉ chú ạ à, cứ mình cứ ấy có các, các chú thì ờ, chúng ta cứ mệt thì, ờ, thì chúng ta nghỉ thôi à, cứ ai cứ mệt thì <laughs> mệt chúng ta nghỉ thôi bạn khi nào lên tới đỉnh thì thôi ha dạ. đều cao thì mặt đều cao không vâng. <laughs> ta lên tới đỉnh thì cao hơn đều phải không rồi cố lên nào cả nhà ơi à. sắp tới à, đây là cái quãng đường dài nhất mà chúng ta phải đi là 225 bậc đá chứ còn bậc sau chỉ có 168 bậc thôi Xin chào tất cả mọi người, à, mình với à, bạn à, hướng dẫn viên Quân đang à, có mặt tại à, Đền Hùng, Phú Thọ Và hiện tại à, hai anh em cùng với đoàn là đi à, được khoảng hơn 200 bậc thang phải không anh Quân? Ờ, hơn 500 bậc rồi à, Hơn 500 bậc rồi à, Thì mình à. à. đi bộ từ dưới lên và hiện tại bây giờ mình đang ở Đền Thượng đúng rồi từ à, ừ, ờ, đền đền hạ đến đền, trung và đền thượng. và một cái điều đặc biệt là ở đây cái đền này rất là linh thiêng và có rất là nhiều cái di tích thì anh à, quân thì có thể giới thiệu cho bên mình là cái đền này thì nó có những cái à, lịch sử như thế nào vậy anh ờ hiện tại thì đây là nơi mà ngày xưa các vua hùng yeah. Dạ. là lên trên đây để tế lễ trời đất ở cái dịp đầu năm và cũng đặc biệt là ở đây có một cái hòn đá thề à. bên à. kia thì mình có thể mình kia hòn đá à, bắt đầu mình di chuyển qua ờ, hòn đá thề hòn đá ờ, thề này thì uh, nó có nội dung như thế nào và truyền thuyết như thế nào vậy anh mà các uh, vua hùng mà được truyền ngôi nghĩa là sang đến đời con truyền ngôi cho con thì là sẽ lên trên đây đứng ở giữa hòn đá thề này à. và thề để bảo vệ non sông đất nước à, à. là đứng đây à, vâng, khi mà được nhận nhiệm chức được, rồi là, là bắt à, đầu lên đây là đứng đây là thề đứng trước hòn đá này và thề bảo vệ non sông đất nước à. À còn trong này là nơi mà các vua hùng là tế lễ trời đất tế lễ trời đất vâng để cầu xin cho một năm mưa thuận gió hòa đó, mùa, mùa màng tươi tốt ở đây là có ba đền đền là hà đền trung và đền thượng đây là cái đền cao nhất đền ờ, của, cao nhất ở độ uh, cao của, 175 mét so với nước biển so với nước biển đây là thuộc vào à, của ngọn à, núi nào núi nghĩa lĩnh ạ. nghĩa lĩnh đây là núi nghĩa lĩnh hay gọi là núi cả à ừ. thường thường nhà những cái dịp lỗ tổ dỗ tổ sẽ tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch phải không anh vâng mùng 10 tháng 3 âm lịch thì khi mà tổ chức những cái lễ hội như vậy thì à, người dân có được à, về đây và à, leo lên trên đền thờ này để ờ, người dân sẽ được leo trên đây làm à. lễ như bình thường và à. chỉ có khi mà các ừ, ông lớn về đây làm lễ quan là làm lớn ấy mình ờ, vào đây các vị lãnh đạo cấp cao làm, làm lễ thì chúng ta không lên được và sau khi các vị ờ, lãnh đạo cấp cao của nhà nước chúng ta làm lễ xong thì người dân có thể lên đây lễ được bình thường. Với lại cho em hỏi tí xíu ngoài ngoài ba cái ờ, đền này thì còn một cái đền giếng thì cái đền giếng đó là nó là cái giếng hay sao vậy anh? Ờ, cái đền giếng ở phía dưới. À thì phía dưới. đó có một cái giếng. À. Có một cái giếng bên trong đền là một cái giếng. À. Và ở trong đó thì tương truyền ngày xưa hai công chúa Ngọc Hoa và Tiên Dung là đi theo cha về đây, con của vua Hùng đời thứ 18. tám là đi theo cha về đây vừa tham quan cũng như là vừa lễ dỗ tổ ở đây thì là thường thường hai bà là ngồi ở đó để để soi gương giống cái giếng của mình để chải chải tóc à dạ yeah. và hai bà là có cái công giúp đỡ nhân dân là trị thủy trị thủy trồng lúa phong và là dạy dân cách trồng lúa trồng lúa tưởng nhớ tới công ơn của hai bà thì là chúng ta đã lập cái đền thờ của hai bà ở dưới cái khu đền giếng đó nơi mà hai bà mỗi lần về đây là thường thường là xuống đó ngồi chơi dạo mát cũng như là soi gương chải tóc ở đó với lại cho cho em hỏi một tí xíu là ở đây có một cái uh, mộ lăng mộ vâng. à. thì uh, truyền thuyết ở đây là lăng mộ của vua hùng thứ mấy vậy uh, lăng mộ thì ở ngay phía dưới này thôi chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đi xuống dưới ngay một đoạn ngay đây thôi và lăng mộ này thì tương truyền đây là lăng mộ của vua hùng đời thứ sáu thứ sáu à. theo các nhà khảo cổ người ta khảo sát và người ta tìm hiểu từ những cái mảnh gốm còn lại ở quanh khu mộ thì đây là được ừ, ghi nhận là lăng mộ của vua hùng đời thứ sáu quá tuyệt vời bắt đầu mình với lại anh quân sẽ khám phá à, nhà mình sẽ cái, đi xuống dưới nhé à, đền giếng ha vâng xuống lăng mộ trước ok lăng mộ và đền giếng À, chào tất cả mọi người, mình với lại um, bạn Quân đang uh, đứng tại một cái đền gọi là đền giếng trong cái cụm mà uh, đền uh, uh, của vua Hùng à. phong uh, quân thì uh, ở đây nó có cái gì uh, nét uh, bề dày lịch sử như thế nào và nó có cái giếng hay sao mà gọi là đền giếng vậy quân ờ, hiện tại thì đây mình đang đứng đây tại đây là đây là đền giếng à, nơi mà ngày xưa hai công chúa Ngọc Hoa và Thiên Dung khi mà đi theo vua cha là đời vua Hùng thứ 18 đó là về đây thì thường thường là ngồi ở dưới này à. là soi gương chải tóc ở trong kia à trong cái giếng à, này bên trong quốc. kia nó có một cái giếng à. đó phía bên trong nhà mình nếu mà muốn thì mình có thể vào tham quan nhưng mà khi vào tham quan chúng ta nhớ bỏ giày dép ở ngoài à rồi thì mình có thể di chuyển vào trong tham quan bên trong vẫn còn một cái giếng cổ bên trong đó một giếng cổ vâng ngày xưa thì ở đây thì nó không không không có, có mái đèn như này à. mà nó chỉ có một cái giếng thôi và bây giờ là vâng. xây dựng lại sau này thì chúng ta xây dựng um, thành một cái đền để tưởng nhớ cái công lao của hai bà đó có công giúp đỡ nhân dân trong cái việc đó là trị thủy đó, cũng như là dạy dân cách trồng lúa nước làm sao cho hiệu quả nhất và để cổng ờ, tưởng nhớ công ơn của hai bà đó thì người dân đây người ta đã lập một cái đền thờ tại đây đây là cái nơi mà bà hai khi về đây thường thường xuống đây ngồi thứ nhất để hóng mát hóng mát vâng thứ hai nữa là hai bà sẽ ờ, chải tóc khi mà soi xuống cái cái cái giếng, cái giếng. vâng ạ và mà tại sao một cái trên cái bậc cao như vậy mà là có một cái giếng trên cái núi vâng, thì nó rất đó là, kỳ lạ. một nó giống như một cái giếng mắt rồng à ờ, mắt rồng ở ngoài bắc mình ấy là có những cái giếng rất là lạ à. thường thường người ta gọi là giếng mắt rồng à. tại vì là thường thường ở trên núi cao mà độ cao như vậy mà những cái giếng đó nó có thể giữ nước lại ừ, đúng rồi vâng đó thì ở đây thì cũng có một cái điều đặc biệt nữa là tại đây là năm 1945 ngày 19 tháng 9 năm 1945 thì bác Hồ đã ngồi, ngồi đây cùng với lại các đồng chí trước khi về tiếp quản thủ đô à đó, ờ, à, thì đã nói chuyện và bác Hồ đã có câu nói rất nổi tiếng đó là các vua hùng đã có công dựng nước ba cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước kia à. là tấm bia À, đó, đây là cái vâng dạ vâng. lời nói của bác, bác Hồ Lời nói của Hồ, câu nói rất nổi tiếng của bác đấy Đúng rồi Thì nhà mình có thể vào đó tham quan à, Tấm bia vẫn ở đây, người ta khắc tấm bia đây rồi Rồi, bắt đầu Rồi Mình vào tham quan cái giếng của à, đây là cái câu nói à, ngày à, 19 tháng 9 vâng, à, 19 tháng 4 đấy. bác Hồ à, nói với cán bộ chiến sĩ đại đoàn 308 vâng. quân tiên phong này, trước khi, trước khi tiếp quản thủ đô Hà Nội phải không các vua hùng đã có công dựng nước, nước bác cháu ta phải cùng nhau dị lấy nước ok con mang dép vô lấy nhà mình vô đi được trước đây nhà mình vào bên trong ấy. vào bên trong luôn đây là cái giếng ha wow nhưng mà bây giờ còn nước không à rất là trong wow nhiều uh, còn nhiều nước luôn nè vâng. wow trên núi mà có một cái giếng rất là trong nhiều nước ha điện điện điện tiền đấy à dạ yeah. định ít nước tỷ lệ hữu chứ nhưng mà nó số lớn là sau